Vâng, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Vâng, hôm nay tôi được về vùng đất thành phố Quảng Ngãi để lắp đặt cho cô Nhi một dàn máy cắt Sifa hai đầu bao gồm một máy cắt hai đầu 08 m motor vuông máy nhãn hiệu Megatech của công ty chúng tôi Vâng, và đây là máy kê với motor công suất 2,2 kW một đầu và hai đầu là 4,4 hệ thống bê tông kẹp phôi chuyển góc cũng như là chủ bảo vệ hoàn toàn tự động bằng hơi máy được thiết kế với độ dài thân máy là 5m2 cả tủ điện và về rộng khung là 80 phân khung hộp gọt lớp lớp tôn dày 2 ly Đấy. và đây là toàn bộ khung cảnh của máy máy cái gồm những tấm thép rất là sáng và chắc chắn đây, đây là đường dây di chuyển đầu số 2 trên ờ, thân máy đây là ray 42 nhé rất là to và chắc chắn ray đặc nhé đây, và đây là thước thước inox được gắn trong thanh đẹp nhôm bắn trực tiếp vào thân máy thông kim chỉ thước chuẩn đến từng mm và đây là bằng hệ thống bảng điều khiển Đấy, ờ, tôi đã viết là tiếng Việt cho cô dễ dàng sử dụng và đây là piston à, chốt ám hơi cũng bằng hơi luôn còn cái đó là con máy phay đầu đố thay đầu nhanh mang thương hiệu Megatech của riêng tôi đây là máy sau khi đã căn chỉnh hoàn thiện gồm có một bộ dao phim sifa đấy và theo đó là một con máy ép góc kỹ thuật số cũng mang thương hiệu Megatech và để hỗ trợ dàn máy là con máy nén khí 200 lít mang thương hiệu Pegasus công ty chúng tôi và tiếp theo đó nữa một con đột dập 14 dao keo vĩnh cửu Đấy, vâng và anh em à, ai có nhu cầu mua máy xin hệ số điện thoại trên màn hình vâng xin cảm ơn